xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình Thì um, hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho anh em một cái giải ngoại hạng Anh để anh em có thêm nhiều mã kèo anh em đầu tư nữa nha Thì trước khi mình vào nhận định cho anh em thì mình sẽ đi sơ lược về những trận mà ngày hôm qua mình đã nhận định trên cái kênh kèo bóng VIP cho anh em Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho anh em là hai cái mã kèo của thằng Đức đó là mã kèo Lecusen và thằng Con nè Và mã kèo um, Mai 05 và thằng Saka um, Sanker 04 thì à, cái mã kèo của thằng Leikusen thì lúc đầu mình cho anh em nằm thằng Leikusen và nằm nằm tài trong cái trận này nhưng mà đến lúc ra sân á, thì mình không cho anh em nằm Leikusen và mình chỉ um, chỉ cho anh em nằm không cho anh em nằm cái trận Leikusen luôn chứ không phải là cho nằm Leikusen nữa nha đó mình chỉ cho anh em trận à, của thằng Sanker 04 là mình cho anh em nằm Sanker 04 nè nằm thêm một cái mã tài và nằm Sanker 04 hiệp 1 và nằm thêm cái mã tài gốc thì cái trận Sanker 04 tối qua anh em đã hút full cái mã kèo này rồi nha thì anh em thấy tới cái giờ chính thức ra sân á mình thấy cái đội hình không ổn mình sẽ không cho kèo anh em luôn à, mình sẽ cho cái tặng khác nó thơm hơn cho anh em đây thì anh em thấy trong nhóm ngày hôm qua mình chỉ cho anh em đúng ba mã kèo để anh em đầu tư thôi cái mã kèo đầu tiên vào buổi chiều là cái mã kèo giải cỏ của thằng úc thì mình cho anh em nằm nè nằm tài thằng um, trên chấp 0.5 nè tài 3 hiệp 1 tài 1 đó tài gốc uh, ờ, 10.5 thì anh em húp được mã tài gốc húp được cái mã tài hiệp quà mã tài hiệp 1 và húp được cái mã kèo trên thì nói chung ngày hôm qua anh em vẫn lãi được một mã kèo đây mình chốt cái mã kèo um, út xong cho uh, chốt cho anh em đây thì anh em thấy anh em cũng biết đây mình chốt giải út lãi một mã cho anh em đó xong cái trận giấc phi nữa mình có cho anh em thêm một cái trận của giải Phần Lan thì anh em thấy đây mình có cho anh em nằm thằng HK thằng HK của giải Phần Lan hồi ngày qua nha anh em là chấp 0.5 tài 2.5 tài hiệp 11 là mình chủ yếu mình kêu anh em vô hai cái mã tài mạnh thì tối qua anh em húp được ba cái mã kèo này với cái mã tỷ số là thằng HK ăn với tỷ số là 42 đó anh em thấy những cái mã giải cỏ mình đâu phải chỉ riêng chơi cho anh em trong nhóm chơi những mã giải lớn đâu còn những mã giải nhỏ cho anh em kiếm vốn để anh em chơi những mã giải lớn xong tới cái trận tới cái trận của thằng Đức thì mình đây mình có chốt kèo cho anh em thấy trên màn hình là mình có chốt cho anh em cái mã kèo đây đó anh em thấy chưa nè mình chốt cho anh em kèo Đức xanh cơ 04 cộng 0.75 kêu anh em mạnh tài xanh cơ 04 nè đó tài tài thì kêu anh em nằm tài 2.5 mạnh luôn nè Hiệp 1 mình cho anh em nằm xanh cơ 04 cộng 0,25 Đó tài góc 9.5 Thì ngày hôm qua anh em đã hút bốn cái mã kèo này full trong nhóm của mình luôn là cái trận của xanh cơ 04 Đó anh em thấy những cái tỷ lệ mà ngày hôm qua mình nhận định cho anh em trong cái nhóm của mình Là ba trận ba trận ăn với là 8 mã kèo nha anh em một trận ăn 4 mã kèo, một trận ăn 3 mã kèo, một trận lời một mã kèo thì tối qua anh em húp đá mã kèo trong cái tối hôm qua thôi. Tối hôm qua chỉ có đúng đá một trận giải lớn của thằng Sanker 04 với Mai 05 thôi. Đó, Nên em như thấy cái lợi thế mà anh em vào nhóm của mình anh em đăng ký trang anh em chơi có bao giờ mà anh em lỗ một cái mã kèo nào chưa trong khi cái trận đó thua luôn cũng không chừng nhưng mà anh em vẫn lãi kèo giống như cái thằng cái thằng à, nếu mà bằng ba gia lê Bayer sen này ngày hôm qua mình có cho kèo anh em anh em cũng vẫn không lỗ cái kèo này mình cho anh em nằm tài tài hiệp 1 và nằm thêm cái mã tài gốc nữa đó anh em cũng vẫn húp cái mã kèo thằng ba gia Bayer Leverkusen này nhưng mà mình không cho mình thấy cái tỷ lệ ba gia lê Leverkusen á nó đã ba gia ba lê lê Bayer sen á nó đá không có cái xác sức để có thể thắng đậm đó thì bởi vậy mình mới phiên mình mới cho anh em mã kèo của thằng xanh cơ không bốn cái kèo này cực kỳ thơm trong tối hôm qua luôn tối hôm qua anh em hút rất là nhiều trong cái trận này luôn đó mình kêu mạnh là anh em mạnh mình kêu nhẹ là anh em nhẹ mình quan trọng là anh em biết cái cách điều vốn để anh em chơi trong những trận đấu đó thì anh em sẽ kiếm được lợi nhuận đó lợi thế cho anh em đăng ký trang anh em chơi là anh em chia đều kèo ra anh em vào thì mỗi trận nếu mà nguyên xuyên suốt một bốn năm cái mã kèo đó lỗ anh em chỉ lỗ like thôi chứ anh em không bao giờ lỗ được một mã nào hết bởi vậy mình mới nói với anh em rất nhiều rất nhiều rồi mình phiên anh em vào nhóm đăng ký trang anh em chơi cái đó là lợi nhuận cho anh em chứ mình được lợi ích gì đâu bởi vậy mình mình phiên anh em mà anh em chả có anh em nào mà quan tâm tới cái vấn đề chơi ở ngoài hay chơi ở trong cũng giống nhau chơi ở ngoài chơi ở trong chơi ở ngoài anh em chỉ chơi được trên dưới tài xỉu thôi anh em đánh trên tài đó dưới nó ăn xỉu ra đó hoặc là trên nó ăn mà ra xỉu đó anh em lỗ like không cái đó là cái tiền đó là anh em bị mất quan còn anh em mà muốn chơi hiệu quả là anh em phải chia đều ra anh em vô trang chơi anh em chia đều kèo ra thì tỷ lệ anh em húp kèo nó sẽ cao thì mình sẽ tiến vào nhận định luôn anh em chứ mình phân tích cho anh em nhiều quá nó mất thời gian không có thể nhận định được thì mình sẽ tiến vào nhận định cho anh em để anh em có thể đầu tư một cách hiệu quả hơn nè đây thì mình sẽ nhận định cho anh em cái trận giữa thằng Liver và Benford diễn ra vào lúc 11 giờ 30 tối hôm nay luôn nha anh em. Thì anh em thấy trên phần màn hình của anh em là đội hình ra sân của hai đội bên phía đội chủ nhà là Liverpool đã trên sân nhà Anfield tối hôm nay luôn nha anh em. Đó. Thì Liver ra sân với cái đội hình là 4-3-3 hàng công cao nhất bên vị trí cánh phải á là Mohamed Salah nè, vị trí tiền đạo chính giữa là Gabo và phía bên cánh trái thì có Luis Diaz. À, phía dưới thì có John đó Fabinho Eliot Adnon Konate nói chung á là trong cái trận này anh em thấy những những gương mặt quen thuộc của Liverpool và trụ cột của Liverpool trong cái trận này thì tại sao Liverpool trông qua đấy với cái đội hình cực mạnh như thế này thì anh em biết Liverpool đang thèm khát 3 điểm trong cái trận đấu này vô cùng tại sao Liverpool lại thèm khát những cái trận đấu gần đây thì anh em thấy Liverpool á đang chỉ cách cái vị trí top uh, đang cách cái vị trí thằng à, MU trên bảng xếp hạng chỉ có 4 điểm thôi thì Liverpool quyết tâm lấy top 4 top 4 trong những trận cuối mùa giải thì ta còn tầm 4 trận nữa là kết thúc mùa giải rồi anh em thì Liverpool quyết tâm quyết tâm để giật được cái vị trí top 4 để có thể mùa sau thi đấu ngoại hạng Anh bởi vậy anh em thấy những trận cuối mùa giải Liverpool đá cực kỳ hay và đá cực kỳ trái thì anh em cứ nên đầu tư vào Liverpool nó khang khao khát 3 điểm trong cái trận đấu này vô cùng đó. thì mình sẽ còn thằng Benford á, Benford thì anh em thấy không có gì phải đáng ngại trong những trận gặp ông lớn giống như thằng uh, Liver hay là cho dù gặp Man City rồi cũng vậy. Tại vì thằng Benford nó đang có một cái vị trí an toàn nhất định trên bảng xếp hạng rồi. Bây giờ cái vị trí này cũng chả có lên được top 6, top 5, top 4 gì hết Cũng chả có thể tuột hạng được Đó thì bởi vậy thằng Brentford nó cũng đã bình thường cho dù cái trận này thua Thằng Brentford cũng vẫn có cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng Bởi vậy trong cái trận này thằng Liverpool sẽ thắng đậm trong cái trận này theo cái linh tính và cái dự đoán của mình trong trận đấu này đó thằng Brentford chấp nhận để thua thằng Liver cho thằng Liver có thể lên vị trí top 4 nhưng mà thằng Brentford cũng chả có mắc cái lợi ích gì trong cái trận đấu này tại vì thằng Brentford đang có một cái vị trí khá là an toàn luôn rồi anh em đó còn trong à, cái thành tích gần nhất á, thì anh em thấy nếu mà tính theo cái thành tích đội chủ nhà Liver thôi đi đầu mùa giải Liver có một cái phong độ xa sức vô cùng nhưng mà tính theo 5 trận 10 trận gần đây luôn thì thằng Liver đã thắng liền 5 trận rồi nè anh em thấy tính từ cái chuỗi thắng thắng trước thằng Leeds với cái tỷ số là 6-1 thắng trước Nottingham Forest 3-2 West Ham 2-1 Tottenham 4-3 Fulham 1-0 thì anh em thấy đó nếu mà tính theo những trận gần đây nhất thì thằng Liver nó có phong độ cực kỳ tốt trước đó để hòa Arsenal nè hòa Chelsea nè đó anh em thấy tuy đầu mùa giải thằng Liver làm cho anh em cực kỳ thất vọng cho người hâm mộ chán chơi đó nhưng mà cuối mùa giải Liver đang là dần lấy lại quay tính uy tín của mình để cho anh em có thể có một cái cách đầu tư hiệu quả vào thằng Liver trong những cái trận cuối mùa giải. Đó. Còn bên phía Brentford thì anh em cũng thấy nó đang đứng vị trí top 9 rồi thì cái phong độ cũng không đánh giá bèo được. Thì trong 10 trận gần nhất nó chỉ thắng được 3 trận và nó đã hòa 3 trận thì anh em thấy hai trận thắng gần nhất là nó thắng Chelsea với tỷ số là 2-0 và thắng thằng tên ham Forest với tỷ số là 2-1. Thì tại sao anh em thấy thằng Chelsea trong mùa này mà thằng Brentford thắng được thằng Chelsea thằng Chelsea đang cần sa thải huấn luyện viên đó thì nó sẽ đá theo cái phương thức là để thua toàn diện trận nào cũng vẫn để thua để có để sao anh em để cho à, chủ tịch tập đoàn nó sẽ đuổi thằng à, luyện viên Chelsea đi và sẽ cho ông huấn luyện viên mới về đó thì một cái chiến thuật của thằng Chelsea năm nào cũng vậy nha anh em tới hồi mà nó đã không ưa được huấn luyện viên rồi thì nó sẽ à, à, làm mọi cách để thua cho dù đá có thể ghi bàn nhưng mà tới cung thành nó sẽ bắn chim bắn cu đó thì anh em thấy bởi vậy nó không có bàn thắng bởi vậy anh em thấy Chelsea trong mùa này cực kỳ à, thất bại còn anh em thấy thằng Liver thì đang có phong độ tốt ở cuối mùa giải đó nó đang cần thèm khát cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng của thằng MU dữ lắm luôn nha anh em đó còn thành tích đối đầu á, thì anh em thấy trong 3 lần đối đầu gần nhất ba lần thôi nha anh em tại thằng Brentford nó cũng mới vừa lên hạng trong mùa này thôi thì ba lần đối đầu rồi mới không nó lên hạng trong mùa rồi rồi anh em thì à, ba à, lần đối đầu thì anh em thấy à, lần gần nhất ở trên lượt đi của ngoại hạng Anh á là mùa giải 2022 2023 thì thằng Brentford có thỏa thẻ ăn được thằng Liver với cái tỷ số là 3-1 trước đó trước đó mùa giải à, lượt đi á, lượt được được về của mùa giải 2021 2022 á thì thằng Liver đá trên sân nhà Anfield của mình có thỏ thẻ lụm được thằng Brentford với cái tỷ số là 3-0. Đó anh em thấy nếu mà trong trận này lặp lại cái lịch sử Liver có thể ăn 3-0 trong trận này thì anh em nằm Liver và nằm tài thì cái tỷ lệ anh em húp trong cái trận này rất là cao luôn đó. Thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho anh em xem. Thì anh em thấy trong cái trận đó là thằng Brentford là cái đội ghi bàn đầu tiên và thằng Brentford là đội chủ nhà. Thì thì anh em thấy thằng uh, à, Brentford có một pha phản lưới nhà của con nate vào phút thứ 19 và phút thứ 40 là bên phía thằng um, Brentford có một được một quả penalty đó và nâng tỷ số lên 2-0. Trong khi đó hiệp 2 vào phút thứ uh, ờ, 50 là Alexander Arnold là có một bàn gỡ nâng rút ngắn tỷ số là 1-2 dành cho các cầu thủ Liverpool. Thì anh em thấy vào phút thứ 84 á, thì um, bên phía thằng Benford nâng tỷ số lên 3-1 thì anh em thấy trong cái trận đó do là nó bị giống như đá trên sân khách có một sự áp lực của cổ động viên của ờ, ờ, Brentford nè thêm một cái là bị sồn bị sồn do bị phản lưới nhà là Konate bị phản lưới nhà nó bị sồn nên bị thua trong trận đó với tỷ số là 3-1 đó anh em thấy cái, cái phân tích nó quá là dễ dàng quá quá là ngắn gọn cho anh em để anh em hiểu luôn thì anh em thấy cái sự kiểm soát bóng trong cái lúc đó trong cái trận đó thì anh em thấy thằng Brentford nó chỉ kiểm soát bóng đúng 3 lần và 3 lần là có 3 bàn thắng. Anh em thấy không? Trong khi đó, cái sự kiểm soát bóng của cái thằng Liver cực kỳ nhiều trong trận đó luôn. Đây, anh em nhìn trên màn hình mà mình phân cho anh em nè. Phía trên màu xanh á, là của thằng Brentford. Đây, anh em thấy thằng Brentford nó kiểm soát bóng chỉ có bao nhiêu đây thôi. Nhưng mà thằng Liver là cái thằng kiểm soát bóng tới bao nhiêu đây nè. Nhưng mà thằng Liver không có thể, không thể có bàn thắng thì tại trong khi đó là một có bị áp lực áp lực do um, cổ động viên ở trên hô hào vừa lùa banh xuống gần tới cung thành cổ động viên ở trên nó cầm chai cầm ly đồ sẵn thì mấy thằng này đâu có dám um, ghi bàn đâu anh em thì bởi vậy bây giờ được lợi thế về chơi trên sân nhà thì anh em cần gì phải ngần ngại mà anh em không đầu tư vào thằng liver trong trận đấu này đó thì mình sẽ tiến vào cái phần góc trong cái trận đó cho anh em xem luôn thì anh em thấy trong cái trận đó 13 quả góc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 Liver đang được lợi thế chơi trên sân nhà thì Liver đang được đánh nhà cái đánh giá cực kỳ cao. Thẻ thắng trong trận này với cách biệt từ 2 đến 3 bàn. Thì nhà cái đang đưa ra với mã kèo là Liver chấp 1,25 và tài xỉu 3. Đó anh em thấy nhà cái đang đánh giá cực kỳ cao thằng Liver trong trận đấu này luôn. Thì trong trận đấu này anh em thấy cái đội hình mà thằng Liver tung ra sân với một cái um, mình thấy cái quyết tâm và cái sự thèm khát 3 điểm của thằng Liver tới cỡ nào trong khi nó tung cái đội hình cực kỳ mạnh trong cái trận đấu này luôn đó ờ, thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo để anh em có thêm nhiều mã kèo anh em đầu tư trong trận đấu này thì mình có chốt cho anh em bốn cái mã kèo trên màn màn hình để anh em có thể đầu tư đây <clears throat> bây giờ thì anh em thấy mình có chốt cho anh em là bốn cái mã kèo trên phần màn hình thì anh em có thể đầu tư là thằng liver chấp một nguyên trận nè đó anh em thấy chưa à, hiện tại liver đang chấp 1,25 có kèo 1 đang ăn 79 anh em có thể chờ ra sân trong vòng 5 đến 7 phút thì kèo 1 nó sẽ lên ăn cao và anh em đầu tư vào mã kèo tài 1 cho mình. Ấy liver chấp 1 cho mình nè. Đó. Tài thì anh em chờ hạ xuống kho 2,75 anh em vào thì tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn nữa nè. Tài gốc trong trận này thì anh em cứ nằm tài gốc cho mình. Đó. Ê, um, cái tên này là mình chưa có sửa nha anh em do thời gian gấp rút trận đấu cũng ờ, chỉ còn kém ờ, có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là trận đấu bắt đầu rồi gấp rút mình chưa kịp sửa tên thì hiệp 1 anh em vẫn nằm thằng liver chấp 0.5 từ đầu trận cho mình luôn thì anh em thấy trong cái lịch sử mà thằng liver nó đã đá thì nó ưa ghi bàn vào phút từ phút thứ 12 đấu đi là ưa có bàn thắng thì anh em nên đầu tư vào thằng liver chấp hiệp 1 nè liver chấp 1 mà anh em canh vừa lên ăn 8 ăn 85 là anh em vào liền cho mình đó đó là bốn cái mã kèo mà mình à, chốt cho anh em để anh em tham khảo còn anh em á muốn mà cái mã kèo chính xác nhất á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình thì à, mình đã nói với anh em rồi mình nhận định trên video cho anh em á, là nhiều khi chưa có đội hình chính thức ra sân hoặc là cái tỷ lệ kèo nó còn chưa còn đang mong manh còn đang bỏ lỡ á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo cho mình là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng VIP 09 để mình đưa anh em vào nhóm cái lúc mà mình có cái đội hình chính thức và cái tỷ lệ kèo chính xác mình sẽ cập nhật kèo lên đó để anh em có thể đầu tư một cách hiệu quả nhất đó anh em hiểu cái, cái cách mình đang nói chưa với lại mình giới thiệu cho anh em thêm một cái trang để anh em chơi quan trọng là anh em chơi trang mới hiệu quả cho anh em thì giống như thấy anh em thấy trong nhóm của mình bữa giờ à, anh em nào mà đăng ký trang rồi á, mình mới đưa vô nhóm để chơi một cách hiệu quả nhất tại mình gửi kèo lên trong khi đó ba mã kèo là một mã kèo gốc hai mã kèo chính thì anh em phải đầu tư đều mã kèo ra anh em mới ăn được đó anh em thấy chưa cái quan trọng là cái vấn đề chơi trang còn trang thì anh em khỏi cần phải lo về cái vấn đề cái vấn đề mà nó có uy tín hay không nếu mà không uy tín á mình sẽ không giới thiệu cho bất cứ anh em một cái trang nào hết còn mình đã tìm rà soát mình đã chơi qua rồi mình mới biết nó có uy tín hay không mình mới giới thiệu cho anh em để anh em chơi còn không uy tín thì mình giới thiệu cho anh em làm gì cái kênh của mình á đang mạnh cỡ này nếu mà mình giới thiệu cái kênh cái trang không uy tín lên thì anh em lên anh em nói nói ồ mình đưa ba cái trang ảo trang bịp lên cho anh em đâu trong khi đó mình đâu có khùng đâu mình đưa ba cái diện tàu lao vậy anh em bởi vậy mình giới thiệu cho anh em một cái cách uy tín nhất và hướng dẫn anh em một cách đàng hoàng nhất anh em nên nhớ cái vấn đề là anh em muốn đi xa thì anh em cứ liên hệ cho mình còn anh em mà muốn đi ra đảo thì anh em cứ đi một mình đó thì à, mình chỉ nói sơ vậy thôi video này cũng tầm 16 phút rồi anh em ơi nói nhiều quá thì uh, à, mắc hay thì à, đến đây chắc mình sẽ kết thúc video tại đây thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau anh em nào đang xem thấy hay á để lại cho mình một bình luận một lượt đăng ký kênh nha